rất ngọt luôn nha Đấy, rất ngọt đấy. hàng này là hàng của Germany các bác nhé đây các bác nhìn nha, khi các bác nhận hàng ở trên thân máy nhá có in là mắc day in Germany này Germany đây các bác nhá đấy ở trên này có chữ là Germany đây các bác nhá mắc in Germany nhá được dập chìm đấy các bác này đấy chữ này thì được dập lỗi các bác nhá được dập lỗi nhá đấy con này thì có hai ờ, chế độ này tốc độ tốc độ này tốc độ một là tốc độ quay quay ờ, tốc độ vòng tua là nhiều hơn này đấy tốc độ hai là tốc độ chậm này đây là cái này nó có búa cái búa này khoan tường các bác này bắt uh, ốc vít này khoan vít này đấy các bác này có 25 tốc độ này đấy con này thì có đèn nhé hiển thị em sẽ test máy cho bác xem nhé đấy đây là đây là có đèn này có đèn đây các bác này đấy có đèn này có đèn này đấy, cái này thì nó gồm 26 chi tiết này một hai này đấy đây các bác này ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 chi tiết các bác nhé đấy 26 chi tiết này các bác các bác nhận hàng đúng đủ như này thì uh, giúp em nhé đấy bây giờ em sẽ test máy cho các bác xem này bây giờ em sẽ test nào mũi khoan gỗ này em sẽ lắp mũi khoét gỗ to đấy các bác nhé sẽ lắp mũi khoét gỗ to nhé đấy bây giờ sẽ khoét gỗ này chỗ này chưa khoét các bác nhé đây bây giờ em sẽ khoét khoét chỗ này đây bây giờ bắt đầu em khoét này đấy em khuyên để chế độ búa này để chế độ vít này các bác đấy nhá đấy em đã khoảng em, em vừa rồi nó quét này các bác nhá đấy đây là một mũi khoét em dùng mũi khoét luôn này rồi bây giờ em sẽ là bắn vít này bắn bắn vít đi các bác nhá bây giờ bắn vít này rồi bắn vít cho các xem nhá không vít này không vít nha bây giờ sẽ bắn nhà tiếp không vít cho các xem nhá ngọt luôn các bác nhá rất ngọt luôn nhá luôn nhá cực ngọt luôn đấy con này thì là chuyên vít uh, chuyên bắn ốc vít này bắn ốc vít và, và khoan các bác nhá Bây giờ sẽ bắn uh, ờ, khoan khoan khoan khoan bê tông này nói chung là cái máy này thì nó chuyên bây giờ sẽ đắp mũi uh, khoan khoan gạch vào nhá rồi giờ sẽ khoan gạch nhá chuyển sang chế độ này, búa này như là búa này Đấy, gần ngập rồi các bác nhé. Đấy vừa rồi là test máy cho các bác xem nhá nhớ các bác nhớ là đặt à, hàng mà chuẩn à, hàng như thế này các bác nhận các bác nhận hàng các bác nhá đấy chuẩn hàng luôn các bác nhé pin 36V này đấy, có đèn này đấy, có chế độ đảo chiều này đảo chiều này biển sẽ đảo đảo chiều nó đi này đấy các bác thấy nhá đấy, chuẩn luôn các bác nhá